Vâng, xin chào toàn thể anh em. Thưa anh em, Tấn Tuấn Casino xin kính chào anh em. Thì à, thưa anh em, Tấn Tuấn Casino đang uh, uh, mới về uh, một cái dòng máy đánh bài rất là hot, đó chính là mẫu đánh bài CVK 500. Thì uh, thưa anh em, trên màn hình của anh em đây chính là hộp của những con CVK 500 thì uh, chúng tôi mới về hôm qua. Đấy, anh em nhìn này, các sản phẩm CVK 500 thì uh, mẫu mã của năm 2020. nó là những con uh, máy đánh bài bịp uh, <coughs> rất là đẹp mẫu mã Oppo đấy tôi sẽ mở hộp một con cho anh em xem qua cái mẫu mã của nó đây hoàn toàn là những con máy đánh bài còn nguyên tem siêu bảo hành đấy anh em nhìn này mẫu mã là mẫu mã Apple Apple nhá đấy mẫu mã Oppo đấy rất là đẹp ừ. thì à, chi tiết mua con máy này anh em liên hệ với số điện thoại trên màn hình 0844 17 từ quý 9 đấy đây là hoàn toàn là những con máy mới nhé đấy Đấy, chưa mua trò chơi gì cả nên uh, tôi chỉ có thể cho anh em theo dõi cái hộp của nó thì đấy rất là đẹp đấy, chúng tôi về rất là nhiều thì uh, như anh em đã biết đấy hàng ở bên biên giờ về rất là khó khăn rồi đúng không anh em đấy, dịch bệnh nên uh, tất cả các sản phẩm uh, cờ bạc bịp hiện nay đang bị đội giá lên rất cao thì anh em hãy nhanh tay đấy, liên hệ với số điện thoại 0844 17 từ 9 để uh, đặt cho mình những con máy đánh bài nhanh nhất để uh, được hưởng ưu đãi giá cả hợp lý nhất thì uh, Tấn Quân Casino sẽ à, khi anh em mua máy này chương trình khuyến mại của chúng tôi là anh em ấn đăng ký kênh chúng tôi sẽ tặng cho anh em một cây bài cộng với một pin uh, dự phòng cộng với một uh, tai nghe siêu nhỏ đấy rất là đầy đủ phụ kiện cho anh em để anh em chơi cờ bạc bịp ngoài ra thì uh, khi anh em mua máy chúng tôi sẽ uh, có những người thầy người thợ hướng dẫn anh em cái cách chia bài cách chơi sao cho nó hợp lý thì uh, đấy đây là những cái khuyến mại rất là lớn của tuần tuân casino thì uh, đây anh em nhìn rất là nhiều máy đúng không ạ thì uh, anh em hãy nhanh tay liên hệ đặt hàng nhé thì uh, <clears throat> ngoài ra thì để chơi được những con máy đánh bài này chúng ta cũng cần những cái bộ bài gọi là bài mã vạch thì uh, bên tấn tuân casino cũng uh, đầy đủ tất cả các mẫu đánh bài mẫu bài mã vạch từ những bộ bài ca này bài đồng đỏ bài táo xanh đấy đến những bài kim cương hoặc là những bài uh, kim cương đỏ kim cương vàng nói chung là đầy đủ các thể loại bài thị trường có bài gì thì uh, bài mã vạch tấn tuân casino cũng đều có mà anh em mà muốn mua bài mã vạch thì cũng có thể uh, liên hệ với tấn tuân casino nhé thì uh, đấy số điện thoại trên màn hình này này anh em uh, kết bạn hoặc là uh, kết bạn zalo hoặc là gọi cho chúng tôi đấy anh em nào mà nhà xe không lên được cơ sở thì chúng tôi sẽ gửi về cho anh em còn anh em nào mà gần các cơ sở như là bến xe mỹ đình hoặc là bến xe miền đông thì anh em hãy đến với Tấn Tuân Casino để à, các nhân viên ở à, bên Tấn Tuân Casino có cơ hội được tiếp đón anh em Đấy, tư vấn cho anh em uh, cụ thể tất cả các dòng sản phẩm cờ bạc bịp Đấy. con máy đánh bài này thì uh, nâng cấp rất là nhiều rồi đánh siêu nhanh siêu nét không có gì để chê của con máy đánh bài này nữa anh em cứ vào theo dõi video của tôi theo dõi video trong kênh ấy là anh em sẽ thấy được cái khả năng đánh uh, các bộ môn như là sâm lốc này rồi uh, liêng ba cây uh, bình chắn tuyệt vời của con, con máy đánh bài CVK 500 này thì uh, anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để uh, ủng hộ và nhận được nhiều cái khuyến mại thì uh, cũng cảm ơn anh em theo dõi video uh, xin chào toàn thể anh em